Xin chào cả nhà, xin chào tất cả Vanzai ạ. À. Vâng, trong chuyên mục những cảm xúc và cảm nhận của Vanzai về à, những vấn đề Seven Meal Wrap á, thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một bài viết khá ấn tượng và sâu sắc của admin qua Thái Lan do Dumil Space và bé bánh bánh. Nói đến cảm xúc của mình trước nha, mình xin chia sẻ một vài ý kiến ạ. À. Thì như mọi người cũng biết, nếu như những ai theo à, thai từ mùa 1 đến mùa 2, có lẽ những cảm xúc trong mỗi chúng ta khá là dồn nén và với nhiều cung bậc của cảm xúc nhưng mà dùng từ ngữ và lời nói thì không thể nói hết được những cảm xúc của riêng mình cũng như những bài viết mà trước đây mình đã chia sẻ về à, những đoạn phân tích về tình cảm cảm xúc trong à, phần 1 của Thanh Thai cũng như về à, những cảm nhận trong mùa 2 này thì đã có những bài viết trước kia mình chia sẻ rất là nhiều nhưng hôm nay khi mà mình đọc bài viết của admin khoa Thái Lan Do Music Spicy và bé bánh bánh thì thật sự mình đọc hai lần thôi mà mình đã cắt hành cũng hai lần đấy vì ad ấy quá là sâu sắc đi về nhận định nhân vật trong um, cảm xúc của của ad ấy á khá là nói chung là nó rất là chi tiết luôn ấy có thể là mình cũng cảm nhận được đó nhưng mình không nói được như vậy và mọi người khi mà đọc vào thì có thể là các các bạn sẽ hiểu được tại sao uh, cái phần hai này rút ngắn như vậy nhưng mà những cảm xúc trong chúng ta lại khá là dạt dào với những hình ảnh khi mà Han xuất hiện hay Thai xuất hiện cũng như những cảm xúc mà hai người đã dành cho nhau trong 7 năm yêu nhau này thì admin đã chia sẻ lại trong bài viết cảm thức về 7 năm bên nhau của Sunshine đối với cảm xúc của anh ấy và mình cũng nói luôn là đó là cảm xúc chung của tất cả quanh gia chúng ta luôn đấy ạ à. nhưng mà có thể là sẽ không nói được thành lời như thế và dồn nén được cảm xúc để mà chia sẻ được với nhau như vậy thì hôm nay mình rất xin cảm ơn admin của fanpage qua Thái Lan Do Music Basic và bé bánh bánh thì mình à, sẽ ghi audio lại để cùng lắng nghe với mọi người nếu như cả nhà có không rảnh để đọc thì có thể nghe còn cả nhà xem lại từ từ để cảm nhận được dần dần những cảm xúc của admin đã viết và chia sẻ qua từng câu từng chữ của ad ấy thì các bồ hãy vào link bên dưới bên phần mô tả mình có gắn ấy để chia sẻ cùng với nhau những cảm xúc như thế này nha thật là tốt đẹp và thật là giống như là rất là ấn tượng luôn á vâng thì mình nói về cảm xúc của mình cũng như những lời mình nói khá là dài dòng mình lại bắt đầu vào à, bài viết của admin qua Thái Lan Du Miu Sụp và bé bánh bánh nhé Chấm xanh thai mùa 2 đã đi được 2 phần 3 chặng đường rồi, nhưng Milrat đã từng nói rằng nhân vật để lại cho họ nhiều bài học về tình yêu và hôn nhân. Và tôi cũng như vậy, mỗi lần thanh thai xuất hiện trong khung hình lại không ngừng làm cho tôi phải thổn thức, phải suy nghĩ. Nhân vật Than, tình yêu ấm áp như ánh mặt trời. Khi còn bé, tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng mặt trời chỉ xuất hiện vào buổi sáng rồi đến chiều tối nó sẽ biến mất. Nhưng khi lớn lên rồi mới hiểu dù cho vật đổi sao dời, mặt trời vẫn ở đó chưa từng đi mất. Với tôi, sự tồn tại của mặt trời có ý nghĩa như một điều gì đó bền vững và ấm áp lắm ấy. Và Time đã mang đến cho tôi cảm giác như thế. Từ mùa 1 đến mùa 2, tình cảm mà cậu dành cho Time lại càng sâu nặng thêm nữa. Nếu Thai không phải là người hay nói lời ngọt ngào, tính tình lại nóng nảy, thì Thai sẽ là người thể hiện những mặt sến súa đó trong tình yêu. Thai luôn làm nũng, luôn dính lấy Thai là và viếng cũ cậu mọi lúc. Bằng cả lời nói và hành động, Thai luôn để Thai sống trong tình yêu ngập tràn của mình. Hai người họ vốn rất khác nhau, nhưng lại vừa khớp với nhau. Một người là lửa, một người là băng, nhưng khi gặp nhau sẽ hóa thành dòng nước trong lành họ chấp nhận thay đổi chính mình để phù hợp với đối phương điều đáng trân trọng nhất ở than hẳn là sự kiên nhẫn lòng bao dung thấu hiểu và khả năng lắng nghe khi có cãi nhau hẳn là cả hai đều giận dỗi than sẽ làm nũng và xin lỗi than còn than dù đó là lỗi mình hay không cũng sẽ dụng tâm mà chuẩn bị sự bất ngờ nào đó để hâm nóng lại mối quan hệ vừa nảy sinh xung đột như cái đêm giận nhau rồi thai bỏ ra ngoài sofa ngủ sáng hôm sau Than đã quậy tung nhà bếp lên để tạo cho Thai sự ngạc nhiên nhằm làm hòa đấy. Trong tình yêu vốn chẳng có ai đúng hay sai hoàn toàn cả, khi một người nhường bước thì người kia cũng hạ mình để có được sự dung hòa và chấp nhận. Đó là bài học đầu tiên của mình có được từ Than Thai. Mãi đến tập 8 thì Than mới biết thường tặng mọi rắc rối trong công việc của Thai. Điều đó là mình xúc động. Vậy là suốt thời gian vừa qua, khi phải đối mặt với những lúc bận rộn hay căng thẳng của Thai, dù chẳng được cậu tiết lộ bất cứ điều gì cả, Tan vẫn cứ kiên nhẫn và thấu hiểu như thế. Khi Tai mệt thì sẽ hỏi han, khi Tai làm việc thì lẳng lặng pha một tách cà phê, rồi ngồi kế bên làm công việc của mình. Vừa không làm phiền nhưng cũng vừa không để Tai cô đơn nữa. Khiến Tai biết rằng Tai luôn ở đây, bên cạnh cậu. Khi Tai quá căng thẳng sẽ làm nũng, sẽ chơi xấu để cậu nghỉ ngơi thư giãn cùng mình. Khi Tai nổi nóng vô cớ thì để cậu phát tiết cho hết. Thanh chưa từng ép Thai phải nói ra điều gì cả, phải hành động điều gì. Chỉ là khi cậu cần thì chuẩn bị sẵn đôi vòng tay để ôm cậu ấy vào lòng mà vỗ về. Trong vòng tay của Thanh, Thai tự do là chính mình. Muốn bực thì cứ bực, muốn nói thì cứ nói, không cần phải cố gắng trở thành một ai khác cả. Sự tồn tại của Thanh như mặt trời vào ngày đông khiến người ta thèm muốn sự ấm áp dịu dàng đó. Bạn cứ chạy tung tăng trên bất cứ ngã đường nào đi, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn lại, mặt trời sẽ luôn ở đó, chưa từng thay đổi. Nhân vật Thai, tình yêu duy nhất chỉ dành cho Than. Thai yêu Than rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi nếu không phải là Than thì không thể là một ai khác nữa. Thế nhưng tình cảm của Thai lại không biểu hiện quá rõ ràng như cách của Than. Bạn biết chai yêu San khi mọi khía cạnh dễ thương và ngọt ngào nhất mà cậu chỉ dành riêng cho San. Chắc giọng sữa khi làm nũng chỉ để dành để dỗ San, để làm cho San vui thôi. Một người con trai nhưng sẵn sàng bếp nút, áo quần như mọi người nội trợ để chăm sóc cho San. Ánh mắt say mê cũng chỉ dành cho mình San. Sự lo lắng cả nghĩ cũng chỉ để dành cho San thôi. Nhưng tình yêu của Thai biểu hiện rõ nhất là qua sự cần có San của cậu. Chỉ Than mới đi được vào vùng cấm mềm yếu của Thai mà thôi Như năm ấy khi mới quen nhau Chị Than mới biết được quá khứ đáng buồn của Thai Những rắc rối trong công việc Thai đã tìm cách để giải bài nó với nhiều người như đồng nghiệp, bạn thân, thậm chí là một người xa lạ như Fias. Thế nhưng mãi đến khi Than mãi đến Than thì Than mới có thể run rẩy mà khóc ra hết những ước ức trong lòng mình bấy lâu chỉ có Thanh mới khiến cậu cảm thấy tin tưởng và muốn dựa dẫm vào đó một cảnh phim ngắn ngủi nhưng đã nói được hết vị trí độc tôn của Thanh trong lòng Thai chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dư thừa Thanh chính là giới hạn cuối cùng của Thai đó có thể xúc phạm tôi nhưng không thể xúc phạm người đàn ông của tôi nếu hỏi tôi rằng lời thoại nào được Thai nói nhiều nhất trong suốt mùa này ấy thì câu trả lời của tôi sẽ là tao nhớ mày trí nhớ được lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi lần đều là những lúc Thai cần có Than ở bên cạnh nhất chuyến đi công tác dài ngày của Than khiến Thai càng khắc sâu nỗi nhớ càng hiểu rõ cậu cần và yêu Than nhiều bao nhiêu chiếc giường quen thuộc bao nhiêu năm biết bao lần Thai phải càm ràm Than tao nóng hôm nay lại bỗng trở nên to lớn và lạnh lẽo đến lạ thường Thai nằm đó nhìn vào khoảng trống trước mặt khoảng trống mà suốt 7 năm qua vẫn luôn được lấp đầy bằng hình dáng của một người là khoảng trống trên giường hay chính là khoảng trống trong trái tim cậu bởi ai đó đã đi mất rồi lạnh lẽo và cô đơn đó là cảm xúc mà tôi đọc được từ đôi mắt của thai đấy cậu cầm lên nhành hồng đã khô héo cố dùng những kỷ niệm ngọt ngào để khỏa lấp nỗi nhớ kêu gào trong trái tim của mình Cơn sốt lại càng khiến Ty trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu phải trò chuyện với hình ảnh của Tan trên khung ảnh đầu giường, phải nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại, mong rằng ký ức sẽ đắp nặng cho cậu một hình hài chân thật hơn để vơi bớt niềm nhớ thương. Rách đã diễn rất tốt sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của Ty khi nghe tin Tan sắp trở về. Như thể bức màn của đêm đen vừa được vén lên để đón lấy ánh mặt trời sáng rỡ. Nụ cười của Thai, ánh mắt của Thai tất cả đều bừng lên niềm hạnh phúc không tả như người lạc giữa sa mạc tìm thấy được nguồn nước và lối ra. Nhìn hình ảnh đó tôi biết trái tim chàng trai này nhỏ lắm, chỉ đủ để khắc tên một người duy nhất mà thôi. Nhưng tình yêu không thể che giấu được những vết nứt. Tôi không sợ tình yêu tan vỡ vì một người hết yêu một người. Cái đáng sợ nhất, đau đớn nhất chính là buông tay nhau khi trong lòng vẫn còn có nhau. Thanh trai yêu nhau nhiều đến chừng nào ai cũng biết mà Thế nhưng tình yêu đó không phải là cách để xóa đi những vết nứt Vết nứt đầu tiên chính là ở sự bất đồng quan điểm Ở họ tồn tại mối mâu thuẫn dai dẳng về chuyện công khai và đám cưới Đối với San, tình yêu của họ đã đến lúc cần có một kết cục trọn vẹn được công khai dưới ánh sáng và bước vào lễ đường thực hiện lời thề nguyền suốt đời suốt kiếp dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người Cậu khao khát một đám cưới lãng mạn với Sai để mối quan hệ của hai người được chính thức ràng buộc vĩnh viễn với nhau. Ngược lại, Thai sợ hãi và lo lắng cho Thanh và gia đình Thanh. Thai không muốn công khai, cảm thấy rằng đám cưới chỉ là hình thức, có cưới hay không thì tình cảm giữa hai người vẫn sẽ không thay đổi. Ai đúng, ai sai. Với mình, khát khao của Thanh là một điều hết sức bình thường mà bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào cũng từng nghĩ đến. Đồng thời, những mặn tâm của Thai cũng không phải là không hợp lý khi hai người là một cặp đôi đồng tính vì cuộc đời sẽ có rất nhiều người như tên giám đốc bệnh viện không thiện cảm với tình cảm đồng giới vấn đề không ở ai đúng ai sai là giải quyết được giống như vẽ ra một ký tự 6 thanh đứng ở một đầu sẽ nói đó là số 6 nhưng thai đứng ở đối diện sẽ nói đó là số 9 nếu chỉ đứng ở góc độ cá nhân mình bạn sẽ thấy bản thân đúng nhưng nếu bạn chịu đứng ở vị trí của người kia để hiểu sẽ thấy rằng ai cũng có cái lý của mình để từ đó giải quyết vấn đề thành thai đã hiểu nhau trong nhiều khía cạnh thế nhưng đối diện với mâu thuẫn này họ lại tìm cách bỏ qua để rồi thỉnh thoảng nó là cứa qua làm cho họ đau làm cho họ tổn thương đấy vết nứt thứ hai chính là giấu giếm rõ ràng cần thai nhiều đến thế nhưng thai không chọn đó là người tiên để cậu giải bài những khó khăn của mình tất nhiên thai cũng có lý lẽ riêng nhưng bản thân cậu sai khi chọn cách kể cho một người xa lạ như Fiat để kẻ có ý đồ như Fiat có cơ hội chen chân vào cuộc sống của cậu. Tình yêu cần nhất chính là sự chia sẻ, nhất là một tình yêu nghiêm túc gắn bó cả đời mình. Chính sự tự chịu đựng của Thai để Than không bị làm phiền bởi những rắc rối của cậu đã vô tình để Than ra xa hơn nữa. Tạo ra khoảng cách cho nghi ngờ, cho mâu thuẫn và cả người thứ ba chen chân vào. Tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi khi San đi xa, thay sai rượu, người mang đôi tóc vàng đó nếu không là phi không thì sao nào có lẽ trên phim thì không nhưng ngoài đời thật có bao mối tình đã chết trong giây phút yếu mềm không ngờ tới đó đấy Đêm nay sẽ là một tập phim khi những vết nứt lan rộng ra, mâu thuẫn và nghi ngờ dồn nén đến cao trào. Dù biết đó là điều tất yếu nhưng tôi vẫn ghét ngược quá đi thôi. Hu hu. Vâng, đó là những lời chia sẻ khá dễ thương và xúc động từ tác giả từ admin của fanpage qua Thái Lan Du Music Basic và bé bánh bánh hả cũng như những gì mà mình cảm nhận và muốn chia sẻ thì tất cả những điều admin nói hầu như tất cả chúng ta đều cảm nhận được nhưng không thể sâu sắc được như bạn ấy trong phần nhận định về nhân vật của phim cũng như mình à, hay chia sẻ với các bồ đấy trong phần 2 thì mình đã đọc qua và đọc cho các bồ nghe phần 2 chuyện của Vi Mai và những tình tiết trong chuyện khá là nói chung là chuyện thì mình dễ cảm nhận hơn về cảm xúc của nhân vật cũng như những điều mà tác giả muốn chia sẻ còn phim thì phải dùng cảm nhận của mình qua cách diễn của của Milrap của nhân vật Santai trong à, bộ phim trong truyện thì như các bồ cũng thấy đó thì hai bi đã diễn quá đỉnh rồi tất cả những cảm xúc những điều mà hai bi truyền tải qua một khoảng thời gian rất ngắn mỗi tập phim chỉ chứa đựng 15 15 hoặc hơn 15 phút thôi thì những gì mà hai bi diễn tả nó đã lột tả khá là cao trào và đầy đủ tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nhận cũng như admin đã cảm nhận rất là sâu sắc về những cảm xúc qua những khung hình đó thì ờ, thật sự là nếu như có nhiều người mình thấy là có nhiều fan cũng trách Bimay nhiều lắm trong phần ờ, đã thay đổi những ờ, góc độ của nhân vật cũng như một số thứ thì mình cảm thấy là mỗi người mỗi cách nhìn nhận thôi còn mình thì cả bộ truyện lẫn bộ phim đều có những nét riêng của nó những à, cảm xúc từ chính nhân vật mang lại cũng như cách diễn của Milrap trong à, bộ Sansa The Series này từ mùa 1 qua đến mùa 2 thì những cách mà hai bi diễn cực kỳ đỉnh luôn cũng như mọi người các bồ các quan gia đều cảm nhận và cùng chia sẻ với nhau như thế này đấy Vâng, thì mình cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn admin rất rất nhiều trong phần à, bài viết này ạ. À. Chúc mọi người có một ngày nhiều năng lượng nhé. Mình xin tạm biệt ạ. À.